một ngày em đến con tim anh như một khúc ca chợt bừng lên tia nắng suốt tan bóng tối yêu quạnh nơi con tim này em ơi thật lòng cảm ơn em cảm ơn vì tất cả những gì em đã trao chẳng hề vô cớ cũng chẳng cần lý do cần cả hai yêu hết lòng hy sinh vì nhau vứt bỏ đi cái tôi mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng oh, oh, chỉ một lần thôi em nhé hãy để anh yêu em chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc khi em yếu mềm và cười thật tươi em nhé bởi vì em luôn có có anh trong vòng tay bất cứ khi nào em lo chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng chỉ cần bên nhau ta bước có khó khăn cùng trắng mang rồi ngày bình yên duyên chẳng còn vương và chỉ có hai ta mộng mơ chẳng hề vô cớ cũng chẳng cần lý do vì yêu chỉ cần cả hai yêu hết lòng hy sinh vì nhau bỏ đi cái tôi mong em lắng nghe con tim mình lên tiếng oh, chỉ một lần thôi em nhớ hãy để anh yêu em chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc khi em yêu mình và cười thật tươi em nhớ bởi vì em luôn dáng vòng tay bất cứ khi nào em lo chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ dàng chỉ cần bên nhau ta bước có khó khăn cùng chẳng mang rồi ngày bình yên sẽ tới mình ngồi bên hiên vắng dưới ánh hoàng hôn cùng tách trà thơm mọi ưu phiền chẳng còn vương và chỉ có hai ta mộng mơ Chỉ một lần thôi em nhé hãy để anh yêu em chẳng cần tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc khi em yêu em và cười thật tươi em nhé bởi vì em luôn có có anh giang vòng tay bất cứ khi nào em lo chặng đường tương lai phía trước chắc chắn không dễ cho thơm mọi ưu phiền chẳng còn vương và chỉ có hai ta mong mơ dưới ánh hoàng hôn cùng tay trà thơm mọi ưu phiền chẳng còn vương chỉ có hai ta